dao nồi đạn dược vào á mà nó mới chỉ mất súng thôi á bật tùy con lên test thôi trả lại đạn dược vào kho đúng không ừ. rồi nè cất toàn bộ đạn thành công nè ờ à, không trả đạn mà mất súng hết luôn không không có lấy súng điện nha nó chỉ mất handgun với ờ, lại smg mất, mất